sau nhiều năm lưu luyến chung sớm chung làng nhưng cách một dòng sông làng anh ở kế làng em nhưng em đâu biết anh thương thầm từ lâu anh hứa với em khi mùa xuân năm tới mâm lễ cao trầu anh xin phép mẹ

bao tháng ngày dầm mưa dài nắng Cây lúa trên đồng tới ngày trổ bông Mình ơi mơ ước đây rồi Chung gối chung giường tình sao dạng trước Không cách đôi bờ ứa lệ nhìn nhau Anh hứa yêu em yêu mình em mỗi thay lòng một dạ sắc son mình ơi mau nép vào đây nghe tim anh nói tôi yêu mình mà thôi anh cứ nói yêu yêu mình quen nhau bốn năm rồi đó ba mẹ em cứ nhắc hoài à không biết chừng nào anh mới qua thua chuyện nữa anh biết rồi anh cũng mong lắm chứ bộ Em gắng đợi anh thêm một thời gian nữa nha Đợi đợi Đợi hoài Em già rồi đó Anh hứa với em khi mùa sông năm tới mâm lễ cao trầu anh xin phép mẹ cha Đưa sang cày mối nhờ mai Ông tơ đưa lối Rước em về nhà anh nàng ơi anh nhớ thương nàng qua bao tháng ngày dầm mưa dài nắng cây lúa trên đồng tới ngày trổ bông mình ơi mơ ước đây rồi chung gói chung giường tình sao vẹn trước không cách đôi bờ ứa lệ nhìn